Rồi, xin chào tất cả anh em cái video ngày hôm nay tiếp tục để giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi thì cái bộ hột tài xỉu này nó chính là cái bộ hột tài xỉu 73 nhé bộ hột tài xỉu 73 nhẹ xỉu Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu 73 nhẹ xỉu này nó như thế nào Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đi lắc đó khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì cái bộ hột này nó mang lại cho anh em 70 phần trăm xỉu Đấy, còn lại 30 phần trăm là anh em lắc chiến tải Đấy. thì hay nói cách khác là cái bộ hột tài xỉu này nó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu đó cái bộ nhẹ xỉu thì cái bộ nhẹ xỉu này nó có tỷ lệ là 73 Đấy. chính vì thế mà tôi đặt tên cho cái bộ hột tài xỉu này là bộ hột tài xỉu 73 nhẹ xỉu nhá Đấy thì à, thì trước khi test cho anh em thì tôi sẽ test qua cho anh em cái, cái dọn đèn nam châm test cho anh em à, chợ đèn khi mà anh em à, đến cơ sở hay anh em à, đặt đơn hàng về cho anh em thì anh em có thể test cái bộ hồ tài xỉu này Đấy, anh test thì anh em cảm thấy ưng thì anh em lấy còn không ưng thì anh em giả lại về cho tôi nhé Đấy, bên tôi sẽ sẵn sàng đổi lại cho anh em Đấy, những cái bộ hột nào mà anh em không cảm thấy không ưng ý hột rất là trong thì anh em cũng đã biết rồi Đấy, bây giờ anh em đi lắc tài xỉu thì làng người ta đánh rất là hay Đấy, rất là hay thì chính vì thế mà anh em có thể là có cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà anh em có thể lắc được tài lắc được xỉu Đấy, theo ý muốn Đấy. và thuận tiện cho anh em đi lắc cái nữa Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này nó chơi như thế nào Đấy, và cái bộ hột tài xỉu 73 nhẹ xỉu này nó có hiệu quả bao nhiêu phần trăm cho anh em nhé thì về cái bộ hột tài xỉu này thì là nó hoàn toàn không tăng một trăm phần trăm không tăng và cái bộ hột tài xỉu này nó đang là mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, mới nhất 2021 này để cho anh em đi đặt cái nó được hiệu quả và thứ ba nữa là cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em lắc nhẹ thì nó sẽ cho anh em ở những cái chén xỉu đấy ở chén xỉu là anh em lắc nhẹ nhàng thì là nó sẽ có 70 phần trăm là xỉu còn 30 phần trăm còn lại thì là nó sẽ cho anh em những chén tài nhé đấy thì ngoài cái bộ tài xỉu nhẹ xỉu này ra nhẹ xỉu 73 này ra thì anh em còn một cách lắc nữa mà để tôi chia sẻ cho anh em ở cái video này đó chính là cái cách lắc hột tài xỉu anh em lắc mạnh thì nó sẽ đứng ở tài cho anh em Đấy, nếu mà anh em lắc nhẹ thì là nó sẽ đứng ở xỉu cho anh em Đấy, cái tỷ lệ nó đứng tài đứng xỉu thì cái tỷ lệ xỉu nó được 70 phần trăm rồi còn tỷ lệ tài thì uh, anh em sẽ có được khoảng tầm 70 phần trăm 70 phần trăm khi mà anh em lắc qua cái bộ hột này rồi anh em cộng với cái cách lắc ở bên cơ sở tôi để chia sẻ cho anh em về cái bộ tài xỉu nhẹ xỉu bộ tài xỉu 73 này nhé. đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó thì uh, trước tiên tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, test cho anh em 10 chén xem là cái bộ hột này nó phải đúng là nhẹ xỉu hay không nhé test cho anh em 10 chén một chén này có bão luôn này hai chén này ba chén này ba một này bốn một này năm một này năm hai này, sáu hai này 73 này à 6 62 63 này vẫn còn cháy nữa 73 này đấy anh em thấy chưa nó sẽ có cái mặc định khi mà anh em lắc nhẹ nhàng như vậy thì là nó sẽ có 70 phần trăm là chén xỉu nhá đấy, thì khi mà anh em sử dụng bộ này anh em đi lắc thì là tất nhiên là người ta sẽ không tin được là cái bộ hột này nó là cái bộ hột nhẹ xỉu đấy thì lý do vì sao mà nó không tin được khi mà anh em không tin được cái hột tài xỉu này nó là nhẹ xỉu thì khi mà anh em đi lắc thì anh em có thể là cho lên tài được anh em có thể giữ tài được thì không có lý do gì vì sao mà những nhà những ờ, nhà làng hay là những ờ, thầy thợ đánh hột nghe hột đấy thì anh em sẽ không biết được là cái bộ hột này nó là nặng tài hay là nặng xỉu đấy. Đây là anh em còn khi nào mà anh em bắt được bài hay là bắt được làng rồi thì là lúc đấy anh em sẽ chọn cái cách lắc mà hiệu quả nhất 2021 này đấy, hiệu quả nhất hiện nay để cho anh em đi lắc cái bộ này nó được hiệu quả thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em lắc mạnh nó sẽ đứng ở tài Đó. lắc mạnh nó sẽ đứng ở tài mạnh ở đây chứ không phải là mạnh quá nhé mạnh ở đây chỉ cần là mạnh vừa tay thôi Đó vừa nãy là xỉu thì là anh em biết được cái cái cái lực của nó như nào đấy thì bây giờ tôi sẽ cho lực nó khỏe hơn một chút đấy anh em có 70 80 phần trăm nó sẽ đứng ở trên tài đó 336 tiếp tục như thế này đấy cái này tiếp tục là tôi giữ tài nhé nếu mà xui thì về xỉu đấy xui đấy. xui thì lên tài luôn lên tài luôn giữ tài tiếp cho anh em ba bốn năm tiếp tục giữ tài này bốn năm sáu này Đấy, như cái chén bốn năm sáu này thì anh em uh, phải cho được xuống xỉu Đấy, thì vừa rồi tôi đã lắc bình thường xem là cái bộ hột này nó có cái tỷ lệ khôn hay không nha Đấy, về xỉu Đấy, cái chén đấy thì là tất nhiên là anh em về xỉu rồi tiếp tục như vậy thì là nó sẽ cho anh em là chén vừa nãy xỉu bây giờ sẽ là chén tài nó rất là hiệu quả thế thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu 73 mẹ xỉu này đấy thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì video này làm đến hệ chào tạm biệt các anh em